Chào mừng mọi người quay kênh Trịnh Trung người lao động vẫn nở của mình nhé. Hôm nay mình làm một cái video nói về lịch sử ra đời của các cái đời à, đầu uh, à, DJ. Thì mình nhớ đâu mình nói đến đấy nhé. Có cái nào mà thiếu thì anh em bổ sung. Như mình biết thì Pioneer là thương hiệu của Nhật nhưng mà sản xuất ở Malaysia là của, của biến trên màn hình của mình đang là con 500 ờ, con 300 là đời năm 1992 và 500 là ờ, đời năm 1994 con này hai con này nó màu đen xì ngày xưa cái mông của chi dây là nó ấn nút một cái là nó bật ngược trở lên cho đĩa vào giống như ở đầu đĩa than ấy để cho đĩa ở trên xuống chứ không phải là đút đĩa như bây giờ trông cũng ngộ ngộ lắm như là năm 97 ra cái con 500S này nói chung là nó ra rất nhiều các đời cho đến khi mà bây giờ nó ra con 3000 như bây giờ rất là nhiều công nghệ tiên tiến hỗ trợ rồi ngày xưa ví dụ như ra con 100m à, vào thời điểm năm 1998 ấy là không hề có tempo con đấy là mình đã được chơi tempo nó là không hiển thị thông số chơi bằng đĩa CD nó có ba cái à, effect ở trên mình nhớ không nhầm là cái nút Z này nó zip và nút watt và cái nút hold đấy trên màn hình đang là con con 100m à, huyền thoại này ra đời năm 98 này. để cặp đĩa huyền thoại mà cái mắt của nó vô cùng kén đĩa cứ dùng được vài tháng bắt đầu là nó hay nhảy đĩa anh em nào mà chơi rồi biết mà không được hiện đại như bây giờ đâu ở trên là cái nút uh, ờ, nách bài đấy nút nách bài ở dưới là nút uh, tua và chạy bài trong nó cũng chạy uh, thời gian chạy tiến và thời gian chạy lui nói chung là vô cùng thủ công cái mâm của nó bé tí mình xoay thì, thì, thì ấy nó bất tiện ạ và đây là con 200 200 thì đây là cái hình ảnh bác sĩ khi mà 200 vừa ra mắt này đang quảng cáo này. nhất đĩa vào thì nó có đèn led ở cái cửa nhất đĩa trong cái thời điểm ở đấy rất là hoành tráng đấy và cái đèn sáng quanh cái mâm trong hồi đấy là hoành tráng lắm rồi thì con 200 này nó hơn con 100 là nó đọc MP3 còn à, nôm na nó vẫn giống con 100 thôi và cái thanh tempo của nó cái tempo nó bắt đầu mà mình à, hiển thị tempo mình chọn được đầu cuối nhưng mà cái mông nó vẫn rất là nhỏ tua thì không mình, sửa bài nó không không ăn mấy đâu rất là bất tiện chỉ hơn con 100 là đọc được mp3 này và bắt đầu có tempo đấy các cái đời CJ ngày xưa nó làm thì trông con nào béo tí nó không được to như bây giờ được cái con 200 này nó cũng na ná con ờ, con 305 ờ, ra năm 202 con 200 thì mình cũng đã được chơi nhiều thời điểm 202 thì ai làm nghề từ thời đấy thì cũng đều được trầu là nhiều đấy à nó còn thêm một cái lúc lúc ờ, cái lúc mà con 100 không có đúng là thêm lúc này thêm cái đầu cuối tempo này uh, cộng mp3 này và cái đèn quanh cái mâm đây là nó khác với con 100 đấy hình ảnh này là hình ảnh ờ, mình có bộ 200 với bộ 800 thời điểm đấy là hoành tráng ở nhà đấy. đến năm 2002 mà cái mức điện thoại ở dưới gầm là cái DX676 của Behringer hồi đấy là kinh khủng đấy đấy effect đấy đang là Z này. Z nó giống như kiểu Blanger ờ, mình bây giờ này. gió loạn lên này. hâu này giữ đấy và đây là cặp 1000 mình nhớ nhầm là 1000 MK3 em thì hồi đấy mình đã được chơi ở trên club mà ờ, X club ở chỗ 51 Lê Đại Hành ấy. thì cái con 1000 ờ, này nó giống như con đời 800 trước là bắt đầu nó to làm to lên cái con 1000 nó giống như con đời 800 chiếc làm to lên này mâm bắt đầu to và có chạy cái đèn led ở trong cái mâm và có bắt đầu có hot kêu nhé hot kêu là ABC là bên góc trái ấy. vẫn chơi CD thôi và đọc được à, cái, cái, cái gọi là cái thẻ nhớ ấy. hồi đấy con này cũng rất là hoành tráng ấy. cái hồi xưa mà club nào mà chơi những con điểm 1 nghìn cơ ba trông là oanh kiểu club chơi ờ, bộ 3.000 bây giờ ấy. Thì sau đấy nó còn rất nhiều ở cái đời trung lập ví dụ như là trước ờ, trước 1000 em có bạn nó có đời 800 thường này 800 k2 nó ra mắt vào 202 và cái 1000 em có bạn nó ra mắt vào 203 và sau đấy là mấy cái đời nó cũng đi nhỏ nhỏ như ở đời 400 ấy trước những cái đời như ở đầu 100 à, thì mọi người hay chơi đầu à, đề nông và cái đầu à, đầu game mini CMX 5000 ra năm 2000 ấy là nó chỉ có hai cái hộp đĩa nhỏ nhỏ và cái mông quay nhỏ nhỏ trước năm 2000 là đều phải chơi cái đầu đấy hết vừa xong thì mình tóm tắt cái ờ, cái ra đời của những cái CDJ của những ờ, năm năm ờ, thập niên 2000 còn à, bây giờ nó nhiều đồ quá nhiều công nghệ quá rồi mọi người cũng internet cũng, cũng, cũng nhiều nắm cũng rõ mình không liệt kê mình liệt kê con nào mà còn thiếu ấy, thì anh em bổ sung thêm comment vào cho nó xôm nhé mình xin kết thúc cái video ở đây cảm ơn mọi người đã theo dõi xin mọi người một like một sub một đăng ký kênh để mình có động lực mình làm những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại mọi người